ăn sườn cộng mà không sườn cộng mọi người uống gì hết này là lên kênh luôn đó nghe à đây là dĩa còn nguyên nữa quý vị mày nó ốm mà nó ăn dĩa Ủa dĩa của hồn em không thịt dữ người ta Quá trời Thịt mình hơi chi tay các bạn lên cái tiếng Anh đây của Mỹ mà lấy anh cái ờ, lố dầu ấy lăn xăm đúng không ừ lăn xăm ờ, mười mấy vậy á không như vậy nó có mười ba mười à, mười ba mười sáu mười chín mười sáu vậy á mười sáu vậy giờ về đây luôn đó hả thì bán bán bán đỡ chứ sao giờ này là bên em vợ chỗ nào bán đồ nguyên thái rồi chỉ cho mấy anh em có đâu anh không có à? đồ nghĩa địa thì em chỉ được chứ đồ à, thái không có đâu còn cái đĩa đồ cái đĩa với chợ cái đĩa à, ở đây cách cái chừng hai cây số ồ sao hai cây số đâu xa đâu không tại tôi anh đi gần về sư chứ anh đi cái đường dài là ngay chỗ kim nguyên shop kim nguyên cái quẹo trái vô cận cái đĩa luôn cái đường anh dài mà cũng đi vô luôn ờ à, nãy mua mà sữa tắm lấy sữa tắm bông hồng kia cho nó coi tắm về không ừ không chai kia kìa cái chai bông hồng nổi á chai thái á ờ ờ ờ thử cái mùi vậy dạ, để chúng ta cho ngon nha

gì? Mắm em xe không? Quắc á. Thì đó. 我吧。 là nếu con con vợ nói là hai trăm còn nếu hai thì một là trăm rưỡi trăm hai là sao trăm rưỡi là sao hai trăm hai trăm hai trăm là ba đúng không ba anh chỉ cái trăm hai trăm là đi tàu đi sông, trong hai trăm rưỡi là chèo đây một trăm rưỡi là trăm hai chọn một anh nói lẹ quá ghi âm không được trong hai chọn một là sáu trong hai chọn một là tàu 120 là sao à 200 với trăm rưỡi trăm rưỡi là đi bộ hả trăm rưỡi là chèo tay ờ ch... chèo tay hoặc là tàu máy tàu máy đi tàu máy đi chèo tay lâu lắm tay trỏng sao? lắm ừ là là 200 là coi như là, là chọn gói đây ừ giảm mười lăm หวานเลยนะ không tài xế dẫn vô mình tính dạ, thì... tài xế bên em là tính vé bình thường hiện tại em chưa có chính sách áp dụng cho tài xế ủa sao anh, anh hỏi ngoài kia nó nó không có tính đó ai anh hỏi ai em là người bán vé ở đây à nếu không, mà anh... mình có đặt trước booking á bên em á là 10 vé sẽ được giảm một vé đặt trước booking 2 tiếng đồng hồ Vậy còn hả? anh hỏi ai em bán vé ở đây mà anh anh hỏi người dân <laughs> dạ, anh hỏi địa phương cái nào mà em giảm giá được cho mình là em sẽ giảm liền ha ừ. rồi vậy là của mình là 13 vé ha 13 vé bên trong á em có phốt một câu á mình có thể mua một bịch thức ăn như vậy là 10 ngàn đặt cho một câu ăn á vậy cho mấy bé chụp ảnh với một câu đẹp lắm ủa cho một câu ăn mình cũng phải mua vé nữa hả ờ, mua thức ăn thôi chủ câu nhưng mà mình muốn chụp ảnh được đó à mấy bồ câu khôn ha nó cho ăn nó mới chụp ảnh không phải mình phải cho nó nó bay ờ, ờ. là nó cứ bay dần dần anh cũng không có ăn nữa lâu có một câu ăn <laughs>

trời quay phim làm đi chụp hình cặp gọn quay phim làm đi chụp hình quá trời lạnh luôn thôi khỏi anh đâu còn đen nữa đâu

<laughs> bịt mặt không cũng có thấy biết ai đâu tao quay phim tao mở mặt ra đi ờ mở mặt ra tao quay phim trời đeo kiến đen rồi nữa nè lên luôn lên luôn anh cái kênh của anh là bên mỹ coi nhiều lắm á nè lên nó like lia lịa chứ nè nghe hai các bạn nghe nãy giờ không có chào các bạn nghe đây giờ là rừng trà sư vô đây quá trà chim luôn thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy chim chưa đó chim bơi này ở đây uh, chủ yếu là cò cò là nhiều gà nước thì uh, thấy có mấy con quá trời nắng luôn đây là cái đường ờ, đường này đường duy nhất vô đường vô rừng trà sư ờ, vô rừng hả chị còn đường nào nữa không có đường hàng không nữa hả

nghe nó kêu không hai bên là bè sen với bèo bèo này bèo gì á bèo là bèo à, ừ bèo, bèo tái tượng này này giống như là mấy hồi à, xưa mà đi à, đi chiến đấu cái cảnh này giống trong bộ phim mà mùa trước của đồng quang Ủa tới đây dòng lại hả? người chết rồi Đúng những cái chính trị Vũ ơi đấy không à, đây đúng là là một cái nó nó quan sơ quan sơ bởi vì nó không cho nãy nó không cho mở ờ, mở nhạc lớn nổi nhạc lớn mấy con chim nó bay hết ai muốn có ờ, hình có mặt thì bỏ khẩu trang ra nha cái này quay cái này giống cảnh mùi gió chướng phim ờ, đồng tháp á bay tiếp bay không cá gì cá cá rồi bấm xuống này xuống này bấm tàu số 1 luôn chúng ờ. ta ờ, sẽ xem ờ, hệ à, vật à, chắc của anh hai Música không tắt đèn rồi hết pin à <laughs> wow rồi xong hết cả vượt bèo nha quý vị các bạn nhìn thấy à, là bèo nè chạy vượt bèo luôn hai bên chạp là đâu với nhau nhìn rất là đẹp chụp hình đi chụp hình đi camera đâu đẹp luôn anh ơi Ôi được, ném nữa là rồi rồi dạ, dạ, dạ. Xíu nữa hả? Quá đẹp luôn hả? Chụp chưa, chụp chưa? Rồi, rồi, rồi, ok Chụp chưa? Ở đây là cái gì anh? Anh nói lớn lên giùm anh Đây là gọi là tiếng đường băng anh ha Đây là gọi là tiếng đường băng, tiếp Ở đây nó có hai hàng tràm câu vào nhau tạo như một cái mái nhà ha Đây ờ, có hai hàng chàm câu vào nhau giống như là một cái mái nhà nhìn rất là đẹp Mà mái nhà này mưa dột à, mình kể xin chút về lịch sử chiến của cách mạng mình coi ngày xưa có nằm mùng trốn ủi đây không chắc không có quá chắc bơi bơi chút xíu nữa tới chút xíu mát ở nắng quá trời không chỗ này được rồi chỗ này gì mát rồi <laughs> chắc gì là thấy mát lắm rồi đậu gì là hợp lý đậu xíu nữa đi ờ, em ơi đậu chút xíu nữa đi để, để lên chỗ bát mát chút xíu rồi à. cho em bơi như này này chứ wow bèo không ông ờ, ông ông ông mật phải không ông rừng ông à ông rừng thì uh, khách ờ, tham quan có thể là mình ghé đây mình mua mật ong để về mình sử dụng mật ong được nuôi ở tại trong rừng mật ong uh, mật ong này mật ong thiệt còn không thiệt thì hỏi không rồi rồi kèo này không ăn xếp được rồi chạy rồi xếp chạy rồi chưa chưa mới để ờ, nhát mới thử à mới nhát thử à nhát khúc đó rồi à. ờ, khúc thiệt kìa à. rồi đó đi về đi <laughs> rồi đi về đi về rồi đi về tính luôn đi về tính luôn đi về tính luôn không chơi rồi không chơi rồi không chơi là thua non nó không thua non hả xếp kìa tới em đi lại là nếu qua hoài phải không ờ hoài con mắt mày <laughs> Mày xiết kìa Xiết kìa Thiệt nghe, này thiệt nghe, thiệt nghe Thiệt nghe, thiệt nghe Rồi xong, này chắc gớt cái sông luôn Gớt cái sông, gớt cái sông luôn <laughs> khó ăn lắm không dễ đâu à, nó chơi đi một tua một thở gì chó vậy là thùng rồi chú tiến ơi thua non rồi thua non rồi thua non rồi không không có nè có ghi nè một á là huề hai là thua hai thùng ok chưa tính cái cửa nào hai thùng nè hai thùng nghe vũ Ờ, anh đi anh đi anh tính đang tính nước về thôi chứ đừng tính suy nghĩ tính nước hai tính thua hai thùng nữa cho nó chắc ăn <laughs> vậy nó mới tự tên rồi xong rồi gớt đoạn giữa rồi nè ship nói là thu non luôn đó muốn uống gì uống luôn đó ừ. thì anh tiến là xong rồi rồi vũ hai thùng nó ngay được gớt ngay cái đoạn dưới á cái đoạn dưới đó cái đoạn dưới cái đoạn dưới đó là ừ, đó đó rồi sao quá sao ê cỏ cây rồi đó nghe ê cỏ cây đó cỏ cây à, đó hai thùng hai thùng cỏ cây rồi cỏ cây rồi cỏ cây rồi có cái này có cái này có cái có quy âm có quay quay phim lại rồi có quay phim lại rồi có quay phim lại rồi có quay phim không có cãi được có quay phim rồi có quay phim có cái rồi thôi thôi thôi xong rồi hai thầu thằng không nói nhiều không có nói gì nữa có cỏ rồi cỏ rồi là tính rồi ơi cỏ chứ gì là xong rồi ừ không có cây đó té xong rồi Dạ hỏi chị này chị cũng có quay phim này. <laughs> rồi hai thùng xong. Sao quệ được? Bại, ai, đâu có chịu đâu ạ. À. Đâu có chịu rồi, rồi xong. À, rồi bắt đầu một. Một, hai, ba, vô. Dạ, dạ, Đây review đồ ăn cho quý vị coi nha. Chả dạ, lụa nhà làm. Chả lụa nhà làm. Ừ, chả lụa nhà làm. Cá <laughs> lóc quán nước. Cá lóc quán nước. Bữa nay à, lên á nó khoe hàng. À khoe body hả rồi à, vợ anh vũ cũng khoe hàng đây là công ty uh, du lịch uh, đừng có nghĩ mà tăng tiến người ta không có thèm nha không là chú chê ai mập ai mập là chê đâu có chú đâu có nói gì con <laughs> chú mới chú nói, à, là à, với chê. vợ anh vũ nó thấy gầy gầy cái nó chê lỗi vậy chị thầy đó lỗi gà sao nó gầy gầy là thầy đó rồi ờ, vô lại cái nha nó bật nó à. bật vô nó bật cái chấm đỏ lên này lên nó chấm đỏ rồi được rồi lên lên chấm đỏ nhảy dây nè ờ nó lên chấm đỏ rồi ờ, được rồi sao vậy mà quay quay ờ. à, bữa nay à, khai trương cái tour du lịch à, tăng tiến ồ oh, thêm mày nữa <laughs> bấm cái nữa tắt kìa quá Dũng ơi Sexy quá Em đừng có đem cái đó ra rồi em hù á Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, tăng tăng tăng nhảy đi nhảy đi nhảy đi tầng tầng tầng giờ ờ, chúng tôi ờ, đã tham quan rừng Già Sư cũng ờ, gần như là gần nửa ngày và bây giờ là khoảng 3 giờ chiều thì chúng tôi cũng ăn uống và khám phá rất là nhiều điểm thú vị ở rừng Già Sư này và thật sự mà nói thì ở địa điểm này thật là một cái địa điểm rất là đáng đến với à, quý vị rất quan sơ à, nói chung là rất là đẹp cảnh thiên nhiên cực kỳ đẹp chim cò rất là nhiều và đặc biệt là ở vùng chỗ này à, chúng tôi ăn uống tại đây à, thì à, nói chung là món ăn cũng rất là rẻ giá cả hợp lý và cũng xin ờ, nói với các bạn là ở ờ, điểm này thì thật ra bây giờ là chưa có ờ, điện và chưa có nước cho nên đấy là một cái điểm trừ của rừng tràm trà sư và tôi cũng mong rằng trong thời gian sắp tới thì có thể là chính quyền hoặc là những cái công ty du lịch ở đây sẽ khắc phục cái tình trạng này à, có điện và có nước để cho người du lịch à, đến đây để mà sinh hoạt à, xin à, kính chào và tạm biệt quý vị hẹn quý vị ở à, một cái à, địa điểm khác và chúng tôi sẽ review cho các bạn xem trong cái clip tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất là nhiều anh có áo mà